à, cô đáo thì hiện tại là đang bị ờ, viêm phổi nói chung là bệnh rất là nhiều và bị suy thận giai đoạn 5 luôn em Tấn thì là bị bệnh ờ, từ hồi nhỏ lúc mà năm 9 tuổi và chung quy là bây giờ là không mặc quần áo gì hết ăn uống tiêu tiểu đều được ở trong một cái phòng riêng như thế này à, do là không không không có bận quần đó bận vô là xé cổi ra nên phước không có thể quay ở dưới được sợ bị ảnh hưởng và facebook nó đánh thì đây bây giờ ờ, mình ờ, sẽ ờ, hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của cô đáo như thế nào và em Tấn đây dạ thì bây giờ à, cho con hỏi về cái tình trạng sức khỏe cô đáo hiện tại á à, ở trong bệnh viện là như thế nào á và hình như là cô cô một người dì thứ tư đang chăm sóc ở trong cổng phải không ạ à? dạ là chị của chị Tư chị Đáo đó là bệnh tim bệnh uh, tiểu đường nữa nhưng mà thấy hoàn cảnh chị Đáo này nè là dạ. là em buộc của cổ dạ. không có ai nuôi rồi bả với con bệnh tâm thần đó dạ. rồi chỉ đi xuống nuôi rồi tôi thì sức khỏe tôi đâu có khỏe rồi tôi nhờ chỉ đi xuống nuôi tiếp giùm rồi chỉ nuôi đó à. mà còn tắn này có mình lên gì nó cho ăn thì đút nó mới ăn còn ai đút nó không có chịu ăn à tức là do dì tư rồi hoặc dì mẹ dì đút mới ăn rồi mẹ đút mới ăn chứ ngoài ra ai cô chú rồi đút không có chịu ăn à rồi ở đây tấn là có la lối um sùm la dữ lắm luôn mà liên nó la dữ lắm rồi la là một hồi nó hết mà cũng nhưng căng cái đầu quá đó ờ. thì nó nó la là... Ờ, Chứ hồi đó là nó học lớp 9 lúc 9 tuổi nó học lớp 4 nó học thông minh dạ. lắm rồi bị sốt Nhật Bản đó dạ ủa rồi dạ. sao mà rồi sao mà bệnh như con đi học rồi về tự nhiên đi bệnh học vậy hả tự nhiên nhức đầu là cô giáo ngoài trường điện về nó em bé nhức đầu là đi vào bệnh viện ung môn à. Ờ. ung môn xong cái nhập viện viện chuyển thẳng Cần thơ dạ. thơ lấy tỷ dạ. rồi lấy tỷ lần đầu rồi cái lần sau lấy tỷ lần nữa là về mắt chứ nhớ luôn dạ. rồi ờ, cũng có cái nền nhà đẳng nữa mà lần có chỉ nền nhà à, có rồi, cái nhà ờ, rồi, rồi mới bán cái nhà trăm mấy à, triệu gần 200 triệu cũng lo à. bệnh hết à là lúc mà bán nhà chị bệnh cho tấn luôn ừ, chị bệnh à. tấn rồi là rồi cô đáo là lúc là... đó là chị cũng bệnh tiêu đường 10 năm rồi à rồi lúc đó là ông nhà còn còn ảnh cũng đi mần thuê lặt vặt này nọ với à, rồi cái ông uống rượu á kiểu muốn rượu á dạ rồi ông bệnh gan sơ gan cổ trướng nữa rồi, rồi ông mất mất luôn mất, mất cũng gần 10 năm rồi con nghe nói gần 10 năm, năm. trời mà mai là ổng bệnh là chở ra ông môn là trở về chứ không có thua trốn tiền thuốc men gì trơn thế như tốn nữa là khổ nữa à, rồi cô đáo hàng ngày là phải đi uh, con... rửa, rửa ly rửa ly ở trên cho người ta buổi chiều vậy đi rửa ly là 50 ngàn à 50 ngàn về phụ mua đồ ăn cho nó rồi. rồi ở đây cô chú thấy có gì thì uh, phụ thêm mua đồ ăn đồ cho nó vậy dạ à, với lại cái à, tình trạng của à, hình như là em tấn đây là nếu mà như vậy là sẽ được cái phần hỗ trợ của nhà nước một tháng là như cũng được một ít không cô tháng là tám trăm tám trăm à, ừ, nhưng mà lo không nổi cũng mẹ đâu có lo nổi đường lo không nổi dạ rồi Bệnh giờ đường. mới xuất viện về về là bữa trước bữa sau là đi làm viện giờ làm viện dưới nữa rồi đó à. Ờ. làm mặt mày xinh cho thì con thấy là cái hình đưa cho con ờ, xem đó là sưng mặt mày mà giai đoạn 5 là giai đoạn cũng giai đoạn cuối rồi cuối thận rồi đó dạ. tiểu đường đó, năm nay hả bác tiểu đường là tính ra 20 năm dạ. có nhà rồi chị bệnh rồi cho rồi dạ, không hết luôn rồi về đây ông và chồng mới cho cái nền nhà cho ở là giao điều kiện là ở hết đời chỉ thôi à. chứ không có được quyền bán dạ. đất tổ tiên ông bà dạ. thì chỉ cắt cái nhà đó đó ủa rồi ờ, cô ấy trong trong trong bệnh viện là tình trạng là hiện tại như sao sao rồi con cô đáo á bây giờ là không biết sao mà bệnh án thì hồ sơ bệnh nhiều giờ bác sĩ chiêu về đó mà không biết sao là trả về luôn muốn ở lại điều trị nhưng mà không được hả không nếu có tiền ở lại điều trị cũng không được luôn phải trả về không về rồi là bữa nay à, chiếc diện về về đó à, vậy là trong vòng à, bữa nay ừ. là bữa xuất viện vậy mà ở dưới 7 ngày rồi kêu lọc thận chỉ không có tiền lọc dạ lọc thận Vậy... một lần là bao nhiêu cô có nghe nói không, không có gành à rồi hổng hổng hổng gài trong ờ, bệnh viện là cô biết chi phí khoảng bao nhiêu không con có điện cho dì tư thì dì tư nói là tại hiện giờ cô đáo ở trong ờ, bệnh viện á đang là giống như là hôn mê rồi uh, uh, ở trong bệnh viện để lo chăm sóc ừ. bởi vì không có không không có về được ừ. rồi nên đó là con mới ghé lại nhà đây con cũng không vô bệnh viện quay được ừ. hiện giờ uh, có cái chi phí là khoảng là bao nhiêu mà mấy gài đóng tạm ứng không chưa biết là bao nhiêu là, không gài đó thì tôi đi quyên góp uh, vòng vòng anh chị em tôi dạ. là người cho 500, 300, 200 à. còn uh, chị của chị á về tên tổ từ thiện trên Phật giáo Hòa Hảo á dạ. đi xin tiền hỗ trợ là cho được hai triệu rưỡi à. là đem xuống dưới là đóng tiền viện phí hết trơn rồi rồi à, tiền này là bây giờ viện phí ở dưới chưa có tiền đó đó bà chỉ nhờ nhờ mạnh thường quân giúp đỡ đó, đem tiền xuống dưới đóng viện phí à, rồi hai mẹ con nương tựa nhau sống vậy rồi à, sống, hoài đó. sống ngày từ ngày mà ông mất là gần 10 năm là bệnh trước đó là 10 năm nữa rồi ông cũng có ông lo phụ rồi từ đó sau khi mà à, di chú mất chú mất rồi, thì bắt đầu còn mình anh cô mình anh cô lo dạ, mà trong mình thì bệnh đầy chứ rồi nếu mà lỡ mà cô như bác sĩ trả về đồng vậy rồi không sao ta nhỏ nè. cái tính cái đường nào ờ, ờ, sao cô ở đây mình có ai suy nghĩ tới cái giai, giai đoạn mà khó khăn nhất mà người đó bây giờ cô kể tình trạng gì nè nếu mà trường hợp xấu nhất nha dạ chỉ có mắt là không ai nuôi tấn dạ bởi thành thử nhờ mạnh thường quân á hỗ dạ. trợ là cho dì tư của thằng tấn à cũng như bả cũng bệnh tim bệnh tiểu đường à. nữa nhưng mà ngày nào hai ngày nấy xuống mà đút cho thằng tấn ăn dì tư là nhà ở, ở bằng tăng bằng tăng dạ bả cũng gặp hoàn cảnh khó khăn nữa dạ con bả thì đi bằng thê ở thành phố á ờ. rồi bả chồng quả cũng chết nữa à. thành thử tôi nói thôi giờ chồng chị mất rồi giờ chị tư cũng chồng mất nữa thôi giờ chị xuống nương náo nuôi chị đi à. cũng như là ừ, chị em chị em nhưng mà ngày cuối cùng của chị rồi chị chăm sóc được lúc nào hay lúc nấy à. rồi nữa chị tư có trăm tuổi thì chị nuôi một tấn rồi nữa nhờ mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ nên chị lên xuống chị nuôi một tấn à. chứ ở đây mấy cô thì đúc nó không có ăn dạ vậy là à. phải đợi đợi cô tư về đúc mới, mới ăn, ăn Ờ. thì chăm sóc chừng nào mà tới thằng tấn nó mất thì thôi chứ bây giờ nó đưa bệnh viện không được luôn không bệnh viện tâm thần vô chổng ta không nhận, nhận hả không có nhận dạ. chỉ nó dạ. à, tiểu tiện gì toàn bộ chi phí không có nó không có làm được gì chứ à. đút cơm hay mỗi lần đút muỗng cơm mình là... gửi chổng tốn tiền cũng không cho không. luôn mỗi lần đút cơm nó gơ qua gơ lại chừng một tiếng đồng hồ nó mới ăn xong một chén cơm à. rồi đâu có ai chăm sóc được nó nhiều chú vô chú thấy đó, nó hôi dữ lắm luôn rồi đâu có ai mà vô ở gần được ta giúp cái gì được giúp cho cái kiểu đó bệnh hoạn cô cũng bệnh nữa cô dạ. cũng bệnh tiểu đường nữa cô dạ, đâu có dám vô mới cái chuyện gì đó mới vậy đó hả à. Rồi, khổ ghê mà không tưởng đâu chết rồi tưởng không tưởng đâu có chết đó. À. chú là dượng hả dượng dượng à, dượng dượng dượng uh, ờ, tức cũng như bà bà con thì con nghĩ là bà con thì mình cũng lo chăm sóc à, nhưng mà khả năng mình cũng à, không có à, nổi hết cái này dượng thì uh, bà cái này ông ông anh dễ thôi à anh dễ anh dễ dạ. chính rồi còn nó còn anh ngay... anh tư đó là anh ruột ờ, à. tôi đó à. rồi tôi nó nằm ngay ở đây thì nguyên do là cái gì Ôi, chị em mà thấy bà cái tình cảnh bà cũng khổ vậy đó dạ. không không có chồng chồng chết rồi ở mà nuôi thằng khùng nói như vậy dạ. thì cái gì không, bệnh hoạn gì thì có tôi à dạ. đó, tôi, cái nào ngay cái, cái mình đưa ra tới bệnh viện là tốt rồi dạ. ở đây là hô bá bệnh là tôi chở, chở đi hô bệnh là tôi chở đi cảnh khó khăn đâu có giúp được giúp phần nào thôi cũng như nhờ cộng đồng mạng á dạ. với nhờ chú hai chú nè dạ. hỗ trợ tiếp thì gì? con cũng mới biết uh, ừ. hoàn cảnh ở đây thì con cũng tức tốc chạy lại xem thì dạ, coi như thế nào thì thật sự khi mà phước ghé lại á, thì, thì cô chú anh chị cô chú anh chị thấy đó uh, <laughs> tấn thì như là không có biết cái gì hết trơn tối ngày múa máy vậy nói chuyện không được luôn ờ, giơ hai ờ, tay vậy thôi à. cái này là do đi chẩn đoán ở bệnh viện ờ, là người ta nói là viêm não nhật bản ha, ờ, bị sốt rồi lấy tỷ hai lần rồi lấy tỷ lấy tỷ mà chị không hết luôn không lấy tỷ chị không hết đó chị bệnh viện chắc chưa có cho, chắc hồi, hồi xưa chưa có tiêm ngừa, chưa tiêm ngừa rồi thuốc men nó chưa có được như hiện đại như bây giờ xuống dưới hồi đó không có cái à, thuốc à, dạ. mà ngừa trước gì đó dạ. rồi nó bị bệnh à, cái ở đây chuyển ra ông môn ông môn chuyển đi Thơ thì nó người ta đã nói nó bị viêm não Nhật Bản trời dạ. hai hai mẹ con nhìn thấy thảm ghê luôn không hiện bây giờ à. là thằng tấn còn uống thuốc hàng tháng đi ra bệnh viện lãnh là uống hàng tháng uống cho nó kìm lại cái kìm cơn hả con cái não á, cơn để không, đừng có quậy đúng không không, không uống thuốc là nó quậy nó la dữ lắm là quậy. Yeah thì hồi nãy khi mà con vừa con vừa mới vô con nghe cái la cái đó la cái rồi ngưng la la, la cái hết hồn hết trơn nó nhất khi nó ôm đầu là đập đầu vô tường không đập đầu vô tường mắt chối với nó lại có ờ, khi đôi lúc đó, tôi mua mấy cái miếng mướp á dạ ghê vô ờ, than cái mình ờ, chấn vô đó khi nó đập đầu vô tường á dạ. khi nó dãy á dạ. cái thần kinh nó nó, nó, nó lên đó cái đầu nó nó dãy nó dãy dụa cái nó đâm đầu vô tường á dạ. lúc đó là tôi có chim à. mà nó cũng xé rồi khi cái cái đó nó nó cũng xé nó bỏ à, chú có biết không nó đâu biết kia cũng uh, nguyện giái hoài à. nếu mà cha nó có thương bắt nó đi, đi cho nhẹ thấy tội quá trời tội à nhưng mà thấy gì chứ không đi nổi mà mấy chục năm nằm vậy ừ. hoài vậy luôn Bởi rồi ai cũng có cái nghiệp cái căn hết á rồi không ờ, là hên là nãy là nhờ là phước dặn trước là bận quần áo đi vô chứ không thôi là xé hết trơn à xé cõi banh hết ừ, không, không, không, không chịu mặc gì chân vậy hả cái áo là hên như lắm ừ tay chân tay chân nội gì chân ờ, chắc Rồi. Dạ. mông nội gì chai hết luôn rồi mà tôi kể cái này mới gặp mùng nè lúc dắt via đó ha bằng đó là mà, đó ừ, bằng đêm bữa đó ha con rắn ha nó bự gì nè nó quấn cái, nó quấn cái giò mà sao nó không cắn con nhỏ chết quấn tới sáng luôn cái nó la nó dãy giò đập đập đập gì nè cái mẹ nó bật đèn vô thì thấy à. con rắn nó quấn gì nè mẹ nó mới đập đầu con rắn chết mẹ mới gỡ ra đúng ra tại rắn ra quấn chết mà quấn cái giò bự không con con rắn bự không rắn mà quấn vào cái Dạ gắn vâng. gắn gắn bà bà nói cái phần đó gắn, gắn gì gắn đuôi đỏ hả ừ. Ờ, gắn gì không thấy ở đây uh, cây cối không rồi thì gắn chắc có ừ. mà mặt sau nó không cắn nhỏ chứ không cắn rồi chắc nó, con lớn con gắn nó sợ quá cắn vô rồi nó bị giống vậy quá nó ừ, sợ <laughs> cắn vô nó hút máu mày tao bị gì luôn quá thì cũng gắn mới khoảng chừng đâu mấy năm mà dạ à, mới thì chừng sáu tháng này hả dạ thì thôi con ờ, bữa nay cũng lần đầu mà biết được cái hoàn cảnh của gia đình em tấn à, mẹ con đơn chiếc như vậy nương tựa nhau như vậy và khó khăn như vậy luôn thì à, con cũng sẽ tạm ứng trước 5 triệu để gửi ờ, cho lo thuốc men cho cô ở trong bệnh viện rồi khi mà chẳng hạn con về nếu có cô chú anh chị nào hỗ trợ thêm thì con sẽ quay lại để và con cũng nói chung là con không biết thôi con biết thì khi mà cô ấy lỡ mà có xui rủi trăm tuổi già thì con cũng gán để lo cái phần đó cho cô ấy và hỗ trợ thêm phần để cho em tấn về sau à, nhờ cô tư chăm sóc giùm ừ. thì uh, tại cô tư cũng là đơn chiếc thôi ừ. cũng không có giàu gì hết mà nhà ở xa nữa ừ. xuống cơm nước chứ giờ mình đưa đi bệnh viện thì cũng không được, không được. dạ rồi đây tạm thời con gửi cho cô ha dạ. ủa rồi cô có biết chừng nào là đây con kẹp đây đi nha cô có biết chừng nào là à nói bữa nay đưa về hả cô thì à, bữa nay đưa về đó là trong vòng tối sớm gì cũng bữa nay cũng phải dạ, về chừng nào đưa về cho con hay nha có à, chuyện gì thì cho con rồi. Dạ. hay để con ghé con xem mà thấy tình hình à, thấy nghe nói bệnh à. quá trời bệnh rồi à, thấy không ổn đó. kèm theo đó là cái gì nữa nè à, giai đoạn cuối nữa ừ. giai đoạn cuối của thận nữa à. là giờ đâu có còn đi tiểu được nữa phải không bạn thấy đâm ống mình bọc á trời đâm ống nông bọc rồi bên vậy rồi xong rồi đó, đâm ống bọc nè con gửi nè nha cô ừ, ừ. à, cô là cái cái gì ta à, cô út là em chồng của à, chị đáo rồi có gì nữa đưa cho dì ừ. tư con nha ừ. dạ, một triệu hai triệu ba bốn năm dạ rồi. Dạ. thì cô cũng như cô gửi lời ờ, chia sẻ nhờ ờ, nhờ chú ờ, chú phước cần thơ với hai với chú này đi theo chú, chú liêm. là chú liêm với nhờ cộng đồng mạng mạnh thường quân hỗ trợ số tiền cho chị dâu tôi là Nguyễn Thị Đáo tôi là em chồng của chị cũng hết lòng cảm ơn và tấm lòng của à, bà con cô bác mà dạ. mạnh thường quân rất dạ. nhiều à, khi nào mà con về nếu mà có được à, phước cũng rất là mong sự à, chung tay giúp sức của cô chú anh chị để hỗ trợ cho hoàn cảnh hai mẹ con đây à, quá trời là nói chung là đơn chiếc và khổ khó khăn như vậy à, có gì nữa phước sẽ quay trở lại và cập nhật tiếp à, được tiền thì Phước sẽ bàn giao bàn dạ. giao mà bây giờ ờ, để trước trước mắt là để tính coi cô đáo chị bệnh như thế nào đã dạ. à, coi như thế nào thì Phước sẽ bắt đầu tiếp tục cập nhật tiếp dạ. thì mình tính từ từ thì dạ. khi con không biết thôi con biết thì con sẽ gán theo dạ. để uh, uh, lo cho nó ổn thỏa hoàn cảnh dạ. Dạ. cũng như à, cô thì à, mấy chị em bên chồng à, của chị đáo là rất biết ơn mạnh thường quân với chú dạ. liêm với chú phước này là dạ. rất nhiều lắm luôn dạ, dạ. bây giờ cô chú dưỡng cho dạ. nó ừ. bây giờ cũng dưỡng cũng nói câu vậy dạ. thì bây giờ hai cháu lên đây dạ. thì bây giờ giúp đỡ cho gia đình và chị dâu như vậy thì dưỡng chính cũng mang ơn chứ dạ. là dưỡng chính là cảm ơn cộng đồng mạng bà con của bác giúp đỡ cho chị dâu tôi được vậy là tôi mừng dạ chị xin cảm ơn dạ rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bye bye và hẹn gặp dạ. lại dạ. à.